Hướng dẫn staking coin thông minh trên ví Blockchain Plus Wallet Để chọn staking coin, chọn Add Staking Giao diện mới xuất hiện với 10 đồng coin khác nhau Bạn có thể chọn Bitcoin để tham gia chương trình staking trong 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm Ví dụ, bạn chọn tham gia staking trong 1 tuần Phần thưởng của bạn là 0,75% cho 1 tuần, tương đương với 3% 1 tháng và 36% 1 năm bạn nhập một Bitcoin vào phần Amount Coin, phần thưởng bạn nhận được là 10 coin tương ứng với 63,89 đô la một tuần, 456 đô la một tháng, 1917 đô la 3 tháng, 5.472 đô la 6 tháng và 13.129 đô la cho một năm. Sau đó nhấp vào nút Save Staking, nhập mật khẩu, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành chương trình Staking Coin thông minh. Bước tiếp theo cũng giống như trên, chọn staking theo chu kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Phần thưởng sẽ tương ứng với mỗi chu kỳ staking. Bạn chọn tham gia staking trong một tháng, phần thưởng của bạn là 5% một tháng tương đương với 60% một năm. Tương tự, bạn chọn tham gia staking trong 3 tháng, phần thưởng của bạn là 21% cho 3 tháng tương đương 84% một năm. Tương tự, bạn chọn tham gia staking trong vòng 6 tháng, phần thưởng của bạn là 60% cho 6 tháng tương đương 120% một năm. Tương tự, bạn chọn tham gia staking trong 1 năm, phần thưởng của bạn là 144% một năm hoặc bạn có thể đi đến My Staking để xem xét toàn bộ quá trình tham gia staking. Chúng ta sẽ thấy một giao diện phần thưởng xuất hiện. Phần thưởng sẽ được kích hoạt sau 24 giờ. Nhấp vào Details of Interest để xem chi tiết phần thưởng. Wow, phần thưởng cho 10 đồng coin được trả vào ví mỗi ngày. Bởi vì siêu Supernode chạy trên 10 Masternodes, chính vì thế khi staking một coin sẽ được trả lại phần thưởng là 10 coin. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhấp vào nút chuông màu vàng ở trên góc phải màn hình để xem thông báo về phần thưởng. Hoặc nhấp vào nút Wallet Overview để xem chi tiết về các phần thưởng khác nhau cho mỗi đồng coin. Nhấp vào Bitcoin sẽ thấy rất nhiều phần thưởng được nhận bằng coin và được nhận liên tục mỗi ngày. Sau đó nhấp vào các đồng coin còn lại để xem chi tiết phần thưởng tương tự. Tải app ngay!